Lâm nục đam mê nắng Văn trầm lâm ạc xí la Tôi tiếp grâm hơi Kia kriam nga ra siam ti Dù ân tan ni lan Gram trầy đời chim điên thia Ô đau cơ nhu Đỡ bao sớm thì dù ăn tân đi lớn gầm đầy đầy chim điên thiên cô đau cơ nhường đơn bám cơ cô mà cô lòng